của một gia đình cụ thể ở Việt Nam và vì chúng ta phải mổ xẻ thẳng ở đấy ở đây chúng ta đi làm bảo hiểm vậy bây giờ khách hàng hỏi chúng ta vậy bảo hiểm chọn là cái gì ai có thể cách nghĩa trả lời được đúng bảo hiểm chọn là gì lại theo một cái khái niệm em nói thử xem ok thank you em may quá bây giờ đã khá hơn rồi ít nhất là khách nghĩa được một chút nhưng rất nhiều anh chị đặc biệt trong các công ty bảo hiểm không dạy các nghĩa kiểu đấy mà luôn bảo hiểm với tọa là một cái dự tính tài chính dài hạn được đóng góp bởi một số lớp người nhằm chia sẻ tổn thất rủi ro cho số ít người bên cạnh đó có yếu tố tiết kiệm có đúng không nhỉ hay là tham gia bảo hiểm là để bảo vệ con người tham gia bảo hiểm là để bảo vệ tài chính tất cả những cái đó nó chưa có chính xác khách hàng không quan tâm đến điều đó khách hàng không quan tâm đến chia sẻ cho ai họ chỉ thích mọi người chia sẻ cho mình thôi các chị hiểu chưa nhưng các cái khái niệm định nghĩa đó nói là sai nó không phải là sai bởi vì cái đó nó là vận hành của quỹ bảo hiểm còn với mỗi cá nhân thì chúng ta sẽ bị khác ok vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ một gia đình cụ thể giả sử như một gia đình có một ông chồng giả sử năm nay 30 tuổi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 để có được với thông tin của gia đình như này theo các chị các chị có dễ lấy không có dễ lấy không dễ. quá dễ có đúng không nhỉ vào chào hỏi hỏi linh tinh thôi nó sẽ ra được ví dụ chào anh chị sao ờ, anh chị ờ, hiện nay đang công tác ở đâu đúng không chẳng làm đấy thu nhập cao lắm nhỉ sao ờ, anh như vậy anh công hiến bao nhiêu năm rồi của anh làm bằng ý năm vậy thì, thì, thì, thì xuống hỏi năm nay bác là bao nhiêu mùa xuân các chị như không chậm đấy hay là chị cũng vậy hay chưa anh mấy cháu cháu này học lớp mấy vậy mình có suy ra những vấn đề này không tức là cái cách lấy nó nó nó phải nhẹ nhàng nó phải khéo léo tế nhị sau đó vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều đây là thông tin của gia đình anh vậy qua thông tin của gia đình anh cho phép tôi được hình dung gia đình anh trong một ngôi nhà anh chị vẽ này ra vẽ các chị chú ý tay tôi vẽ này đưa này lên kéo phát này xuống này tạo thành mái nhà kéo này xuống đứa này đây tại sao phải vé <clears throat> các chị nhớ nếu chúng ta nói bằng miệng khách hàng chỉ thẩm thấu được 5% rồi là người ta quên hết nhưng nếu chúng ta dùng hình và dẫn để phân tích thì cái đọc lại của họ sẽ lớn hơn có thể lên tới 95% và người ta thích cảm cụ thể bao nhiêu là tốt chúng ta đi tư vấn bảo hiểm chúng ta cứ nói bảo hiểm là vô hình nhưng chúng ta biến nó thành có hình ok vậy mô phỏng ở đây thứ nhất đây là chồng các chị vẽ thì các chị chú ý này cái bảng này nó giống như tờ giấy A4 ấy cái này các chị đưa một phần còn toàn bộ phần này các chị để trống bởi vì cái bài tư vấn này nó chỉ nằm trên đúng một tờ giấy A4 mà thôi nếu các chị sang tờ thứ hai nó sẽ bị không đúng và các chị nhìn cách nó phân chia cái bảng này ok các chị nên làm lại các chị nhớ chú ý cách để vẽ nhá đưa này lên đưa này xuống kéo này sang thành mái nhà cắm đường này xuống đưa đường này sang sắp kéo này xuống là xong sắp bắt đầu vẽ này chồng này vợ này và hai đứa con các chị nên lưu ý cái chân này nó phải chạm đất nếu các chị vẽ thế này là sai nhá các chị nhá bởi vì mình vẽ chân đây mà đây này vẽ lơ lửng thế này thì có nghĩa là cụt chân rồi nó gọi là thương tật toàn bộ vĩnh viễn sẽ không mua được bảo hiểm các chị hiểu không ạ hay là có những anh chị có những chị vẽ như thế này cũng không đúng này cắm thẳng phát ở đây xong bảo không có chân thế bắt đầu lại vẽ sang đây và vẽ cái này sang các chị biết nếu mà các chị vào hình dung đấy là chồng người ta là chết đòn đấy và đấy là sáu rưỡi là nguy hiểm thậm chí vợ bảo tại sao mà bà biết chồng tôi như thế như này đây tôi khuyên thật các chị tốt nhất là các chị nên bật máy ghi âm ra bởi cái hình không quan trọng là lời dẫn mới là quan trọng thì sáng rồi nhưng cái bài này bài rất quan trọng các chị ghi lại tôi cho các anh chị được ghi chỉ có cái điều là gì là không quay thôi bởi vì quay và tôi đã từng bị ăn đòn cậu ở trong cái gì việc quảng trị quay bởi vì trong lúc mà mình nói mình hứng và trong cái bài tư vấn tôi cũng cài đặt rất là nhiều để cho người ta có những cái mà người ta hứng thú thế nhưng mà bạn ấy cắt đi họ cách đi thì còn đúng mỗi câu đấy mới chia các bạn này lên thế là đứt các chị chuẩn bị xong hết chưa vậy thì qua thông tin ra đấy anh chị thì các chị vẽ xong này bắt đầu mình giao lưu điều quan trọng nhất là giao lưu rồi ok với thông tin ra đấy anh chị trong ngôi nhà như thế này thì theo các anh chị các chị có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình <coughs> về cuộc sống của gia đình mình tại thời điểm này như thế nào các chị nhớ nhá anh chị có thể vui lòng chia sẻ cái cảm nhận của mình về cuộc sống của gia đình mình tại thời điểm này như thế nào theo các chị câu trả lời là gì có trả lời khác được không nếu người nào mà ta trả lời là gia đình tôi đang tan nát thì các chị đừng nên mất thời gian cho người tên còn lại người ta sẽ nói à gia đình chị tạm ổn gia đình chị bình thường gia đình anh chị hạnh phúc gia đình anh chị abc có đúng không anh chị nhớ câu hỏi của tôi các chị biết bộ lời dẫn này là anh chị phải biết chắc chắn câu trả lời họ không thể trả lời khác đấy mới là vấn đề đó là nó phải có sự logic ok rồi anh chị có thể chia sẻ cảm nhận gia đình mình về gia đình này hiện nay như thế nào ok không tạm ổn vậy cho phép tôi được hỏi các chị một câu để có được cuộc sống tạm ổn như anh chị vừa mới nói thì theo anh chị từ đâu mà có theo anh chị từ đâu mà có có phải từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên không vậy từ đâu à như vậy các chị có đồng ý với tôi rõ ràng để có được cuộc sống bình thường của gia đình đó không phải là tự nhiên mà phải do hai vợ chồng người này đã phải lao động nỗ lực làm việc cật lực bên cạnh đó phải có ý thức chi tiêu tiết kiệm một cách có kỷ luật thì mới có được có đúng không nhỉ ok và các chị biết cách lý do này cái đấy là phần định vị gia đình khách hàng định vị gia đình khách hàng bởi vì sao cảm nhận của mình về gia đình thì ai chẳng tự hào về gia đình mình các chị có đồng ý không ạ nhưng mà để có được cuộc sống bình thường đâu có dễ đâu nó rất khó khăn mới có được thì để lát nữa mình dập một phát xuống thì nó mới là vấn đề các chị không ạ đấy chính là ý nghĩa của nó rồi vậy bây giờ xin hỏi các chị một câu cái ngôi nhà mà các gia đình Việt Nam đang ở hiện nay theo các anh chị có được xây trên đất không rõ ràng các chị công nhận với tôi nếu chúng ta hỏi người khách hàng mà họ chưa ở biết chắc chắn câu trả lời là nhà không xây trên đất thì xây ở đâu có đúng không ạ nhưng mà mình cũng đừng có phản biện đừng có cãi dạ vâng anh chị nói không sai nhà không xây trên đất thì xây ở đâu tuy nhiên thưa anh chị về mặt trực quan chúng ta nhìn thấy đó là nhà xây trên đất nhưng theo quan điểm riêng của cá nhân em thì không có nhà nào được xây trên đất hết mà nó được xây dựa trên một nền tảng hết sức khoa học đó là phải có một người đứng ở đây phải có người đứng ở đây với em đây là đất người này sẽ phải chịu trách nhiệm giang đôi tay dân để nâng đỡ cho cái gia đình này tuy nhiên đôi tay tôi vẽ đây không phải bằng xương bằng thịt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 anh chị hiểu Tôi tạm gác xong vấn đề sang bên Tôi chỉ muốn hỏi là để duy trì được cuộc sống bình thường như bây giờ Thì chi phí tối thiểu một tháng là bao nhiêu? Ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt, tiền học hành, tiền thuốc men Ok Tiền ma chay hiếu hỉ bỏ qua vui chơi giải trí đi Theo các chị là bao nhiêu? Với một cái gia đình như này Nhiều kiểu có những người mình không nói là cái chuyện công nhận của tôi từ nãy giờ tôi chưa nói câu nào liên quan bảo hiểm đúng không nhỉ nhưng mà có người nhiều người họ vẫn biết của chắc thằng này nó đang tư vấn cho nên ông ấy đưa ra gì ôi tiêu hết 20 25 triệu ý bảo là gì hết tiền tao hết tiền rồi mình biến đi anh chị đúng không nhưng cái này lại đưa vào đúng bài của mình ông nào càng khiêm tốn càng thì ông ấy càng đỡ còn ông nào càng không khiêm tốn đến lúc không thể đỡ được mình phải có bài cái chị dùng triệu cho nên tôi không quan tâm vấn đề ông cho tôi bao thu nhập tôi chỉ biết ông tiêu bao nhiêu được rồi mà cái chuyện công nghệ của tôi nói là chi bao nhiêu người ta sẵn sàng không ông nào cũng xin diện tiêu 10 triệu ông phải bảo là 20. tiêu 20 triệu ý nói là nó hoành tráng cái chị chị dung chưa nhưng kệ, đối chúng ta đón nhận tất nếu họ nói 20 triệu có vâng 20 triệu nhưng theo các chị với một gia đình ngày thường là bao nhiêu 15 triệu dưới 15 triệu được không 12 triệu được không hết 10 triệu được không dưới 10 triệu có được không không ở đây sẽ không có nếu dưới 10 triệu các chị có đồng ý với tôi nó không còn được như bây giờ nữa không có đúng không ạ như vậy các chị vẽ 10 triệu ra đánh mũi tên cắm ở đây và lúc này phải chốt một câu này nhớ những câu chốt rất quan trọng à, như vậy thưa anh chị để có được cuộc sống bình thường của gia đình mình như bây giờ là mỗi một tháng phải có 10 triệu cung cấp có đúng không ạ nếu không có 10 triệu được cung cấp hàng tháng thì theo anh chị gia đình mình có còn được bình thường không ngay kể cả gia đình các anh chị cũng vậy rồi hiện nay các chị đang sống như thế nào thì về mặt thực tế là phải có tiền cung cấp hàng tháng không có đâu có duy trì được có đúng không ạ vậy nhờ cái câu chốt nha ok như vậy để có cuộc sống bình thường như bây giờ rõ ràng không phải là tự nhiên mà phải có 10 triệu cung cấp hàng tháng có đúng không anh nếu không có 10 triệu cung cấp hàng tháng thì gia đình có bị ảnh hưởng gì không và theo anh chị cái khoản 10 triệu này có cả có phải là tất cả bốn thành viên trong gia đình đều đi làm để mang về không cái này là quy trách nhiệm quy trách nhiệm và quy ra là đúng ok rõ ràng lúc này câu trả lời là gì không là gì ạ không ok rõ ràng hai đứa nhỏ hiện nay nó phụ thuộc hoàn toàn các chị hình dung chưa trong đó người vợ kiếm 5 triệu các chị có đồng ý với tôi chỉ đủ ba cái chi phí lặt vặt ví như là gì là điện thoại điện nước ba cái linh tinh rồi có đúng không ạ như vậy rõ ràng hầu hết toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của gia đình có phải là hầu hết phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính 20 triệu của người chồng không có đúng không ạ vậy anh chị có biết không người tôi vẽ đây chịu trách nhiệm nâng đỡ gia đình mình trong gia đình này không ai khác chính là anh tôi hỏi thật các anh chị biết câu đấy là gì không tất cả đàn ông đều rất sĩ diện rất thích được nâng lên anh chị nhung trợ bởi phụ nữ họ dễ nhịn nhưng đàn ông thì không nhưng mà nhưng mà anh có biết không người chịu trách nhiệm nâng đỡ lo toan cuộc sống gia đình mình ở trong gia đình này không ai khác chính là anh mà lại trước mặt cả vợ con nữa tôi đảm bảo các chị luôn mặt giãn là sướng <laughs> chúng ta trong quá trình tư vấn phải đọc cả tâm lý ok nhưng mà có gia đình nha cái người trụ cột này không phải là non đâu cái người tôi vẽ đây không phải là sức khỏe đâu có đầy gia đình nha mà đàn ông nha cao to đẹp trai đi đứng khoan thai rồi hay đi đài đi kiếm tiền ấy suốt ngày cờ bạc dựng trèo cái vú ông đấy không gọi là trụ cột đâu gọi là cụ trốn <clears throat> người trụ cột là người quyết định tương lai cuộc sống gia đình ok và từ đây trở đi thì các anh chị tuyệt đối đừng bao giờ nói anh chị nữa đừng nói anh chị nữa bởi vì nếu các chị nói anh chị em lát nữa anh chết chị chết là xong phim các anh chị hiểu không ạ mà chúng ta phải sử dụng đó là người trụ cột bởi vì rõ ràng mình đang nói với gia đình họ mà mình nói trụ cột không phải là ông thì là ai bởi tôi đã nói đây rồi người chịu trách nhiệm đỡ gia đình mình không ai khác chính là anh các chị hiểu không ạ? rồi vậy bây giờ tôi xin hỏi các chị người trụ cột này phải chịu trách nhiệm cung cấp cái khoản 10 triệu cho gia đình chỉ một tháng thôi hay liên tục liên tục liên tục năm nay anh là 30 tuổi mỗi một tháng anh cung cấp là 10 triệu Vậy theo anh liên tục thì một năm có năm nào dưới 12 tháng không? Không Nhân 12 tháng Vậy theo anh chị thì cái ông này ông phải cung cấp trong bao nhiêu năm? Ờ, phải... Ờ, bao nhiêu? 18, 18 năm nay ông này 30 13 năm nữa Rồi theo 22 năm tức là ông này 52 tuổi 52 tuổi còn sống có tiêu không? Còn Còn Như vậy các chị có đồng ý với tôi cái khoản tiền này này phải cung cấp cho đến khi nào ngừng thở có đúng anh chị cung cấp đến khi nào ngừng thở thì mới thôi các chị cố gắng là cái cách dùng từ của mình ấy đúng không để cho người ta hiểu nhưng mà đừng nói ví dụ các chị nói là chết cũng được nhưng mà nó không có hay là bên cạnh đó là có những từ mà người ta gọi hơi dị ứng các anh chị có thể nói là tử vong hay ngừng thở thì cũng đều là chết cả có gì đâu có đúng không nhỉ nhưng mà nó sẽ cảm thấy là nghe nó dễ hơn cung cấp đến nơi ngừng thở thì thôi tuy nhiên như vậy nó hơi vất vả đúng không ạ bây giờ cho phép tôi được hỏi một câu theo các anh chị điều mà những bậc làm cha làm mẹ quan tâm lo lắng nhất trong gia đình mình là gì có phải là tương lai của những đứa con của mình không bố mẹ cho dù khó khăn vất vả bao nhiêu trong nữa thì cũng luôn muốn làm điều tốt đẹp nhất cho con rồi nhưng lo cho con cũng có giới hạn thôi bởi vì các chữ đồng ý tôi lo cho con nhưng nó cũng vô cùng ví dụ như em bây giờ lập gia đình rồi nhưng còn ông bà ông bà có lo thì phải gọi điện gọi thăm mày như thế nào mày như thế nào cho nên lo nó vô cùng ở đây chỉ cần lo cho con có giới hạn tức là trang bị cho nó một tấm bằng đại học để sau này nó ra đời ra đời ấy, với cái lao động có hàm lượng chất xám cao để nó đỡ khổ thì theo các anh chị điều này có gì quá đáng không có ok không nhưng bao nhiêu tuổi đứa trẻ học sắp đại học 22 như em nói có đúng không nhỉ ok nhưng mà trong gia đình này các chị có đồng ý với tôi có hai đứa con không nếu là 22 tuổi thì đứa nhỏ đứa lớn này chỉ còn có 19 năm nhưng lo xong cho đứa lớn thì vẫn còn đứa nhỏ cho nên nếu lo xong cho đứa nhỏ thì đương nhiên đứa lớn này sẽ xong như vậy các chị có đồng ý với tôi tối thiểu phải là 20 năm 22 năm không? Bằng bao nhiêu ạ? À? mươi tỷ và lúc này ông này 52 tuổi theo anh chị 52 tuổi còn ngon không ngon hay vẫn rất ngon giờ dạ, vẫn còn ngon có đúng không à, ờ, bác ờ, Huyền giờ dạ, còn ngon không anh tạm được mà năm nay là bao nhiêu rồi mấy sáu mươi ở chỗ nào mới vui đến thôi anh nhỉ có khi là chỗ 60 chỗ thì 30 tóm lại là già chưa đẹp rồi quay trở lại bây giờ phải xoáy này thưa anh chị anh chị có biết 2,64 tỷ này là tiền gì không tiền gì ạ đây là khoản tiền mà tôi không cần biết vợ chồng nhà làm gì làm như thế nào có kiếm ra được hay không chỉ cần biết để duy trì được cuộc sống bình thường như bây giờ cho đến khi hai đứa con học xong đại học thì buộc phải tiêu hết số tiền này anh chị đồng ý không ạ tuy nhiên tôi xin cảnh báo là số tiền này sẽ tăng lên theo thời gian bởi vì thời gian càng trôi đi thì cái chi phí nào đó càng tăng bởi chúng ta đang tính là tính tại thời điểm này thôi các chị đồng ý không ạ và cái quỹ này tôi gọi nó là quỹ trách nhiệm ok nhưng mà đây chỉ là ăn sinh hoạt thôi nhưng mà như hôm nay <clears throat> chúng ta nói đấy chúng ta muốn con mình nó đi học đại học vậy theo các chị không có tiền là có đi học được không vậy thì mình sẽ cần phải chuẩn bị những cái quỹ giáo dục cho các cháu bởi vì anh chị công nhận với tôi chủ động hơn bởi vì nếu không có sự chủ động các chị công nhận với tôi mỗi một cái mùa thi đại học chúng ta lại thấy những những cái bài báo nỗi lo khi con đỗ đại học này hay là đổi đất đổi nhà đổi trâu đổi bò lên chỗ ngồi trên giảng đường không chẳng qua là do bị động thôi có đúng không nhỉ vậy mình sẽ cần phải chuẩn bị những quý giáo dục cho các cháu giả sử đứa đầu năm nay là 3 tuổi anh muốn đến năm 18 tuổi nó bắt đầu bước chân vào đại học nó phải có một khoản tiền vậy xin hỏi các anh chị chi phí học đại học cho đứa trẻ bây giờ là bao nhiêu một tháng 5 triệu các chị có công nhận với tôi nó sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình không có người 5 triệu, có người 10 triệu, có người 20 triệu, thậm chí 3 40 triệu. Có đúng không? Tùy theo hoàn cảnh. Nhưng tối thiểu bình quân ở Hà Nội bây giờ học ở trường công thôi cũng phải mất 5 triệu. Mà một năm nó học 10 tháng thì có phải là mỗi năm là 50 triệu không? còn hai tháng là nghỉ hè và nghỉ tết mà nó 4 tháng như vậy các chị có nhận tôi tối thiểu là 200 triệu không 200 triệu là trong 4 năm ok vậy anh cần phải chuẩn bị tối thiểu là 200 triệu nhưng xin hỏi anh chị nếu mục tiêu đặt ra cho đến khi đứa đầu đến năm 18 tuổi nó có 200 triệu nhưng không lên kế hoạch thực hiện thì theo các chị có đạt được không không đạt được và cái kế hoạch thực hiện đây thì cũng có rất nhiều cách khác nhau nhưng mà cách thông thường người ta lựa chọn đó là gửi tiền ngân hàng nghe chị nhung chưa vậy thì bây giờ sẽ lấy 200 triệu này chia cho mười mấy năm 15 năm các chị đồng ý không ạ 200, 200 triệu chia 15 năm các chị có nhận tôi vào khoảng tầm hơn 13 triệu không 13 triệu chia 12 tháng thì các chị công nhận với tôi mỗi một tháng khoảng 1,1 triệu không có nghĩa là mỗi một tháng gia đình này phải mang 1,1 triệu ra ngân hàng gửi đều đặt 12 tháng và chôn chết trong 15 năm không được rút ra thì gốc sẽ ra 200 triệu còn lãi để bù cho trượt giá các chị đồng ý không ạ tương tự như vậy đứa đầu có rồi đứa thứ hai không có có được không không sẽ phải lập tiếp vào cái quỹ giáo dục cho đứa thứ hai đứa thứ hai năm nay không tuổi cũng đến năm 18 tuổi nó cần 200 triệu nhưng cái chiếu đồng ý tôi lúc này là nó là 18 năm thời gian nó dài hơn vì vậy lấy 200 triệu chia cho 18 năm chia cho 12 tháng thì nó chỉ cần gửi là 0,9 triệu nhân 12 tháng và nhân với 18 năm gốc sẽ ra 200 triệu và lãi cũng được một chữ trừ giá ok và hai cái này tôi gọi là quỹ giáo dục không vẽ ỏm lên đâu các chị nhớ chú ý này khi chúng ta vẽ cái này này nó là mũi tên cái này trục chiều dài thời gian các chị ghi ở bên trên tiền ghi ở bên dưới các chị nên đánh nó vào các chị nhung chưa hay là ví dụ như các chị nhìn thấy này cái này 22 năm tôi vẽ đến đây nhưng mà 18 năm tôi vẽ đến đây và cái này à 15 năm đến đây thôi nhưng mà 18 năm nó ra đây nó dài hơn cái này nhưng ngắn hơn cái này và vì cái ở trong cái khóa này tôi có thời gian để có thể rèn cho các chị một cách thật kỹ vừa trong cái những anh chị nào nằm ở trong cái khóa chuyên sâu của tôi các anh chị biết tôi phải sửa từng tí một bởi vì sao bởi vì chúng ta đi tư vấn sau này các chị gặp rất nhiều khách hàng có trình độ chỉ cần một đường bút của chúng ta thôi một lời nói của chúng ta thôi nó có thể quyết định rất là nhiều đến cái vấn đề mà khách hàng có quan trọng hay không rồi bây giờ lập xong kỹ này rồi các chị biết cái quỹ này là gì ạ mục đích của quỹ này là gì để cho ông trách nhiệm này ông biết thực sự là cái trách nhiệm của ông là gì các chị hiểu không ạ trách nhiệm ở đây người ta cần phải biết các chị công nhận với tôi mục tiêu càng rõ ràng thì mình càng dễ làm không cho nên chúng ta phải cho một cách rõ ràng đấy chính là trách nhiệm của ông không thể giải khác các chị công nhận với tôi tất cả cái này đều bình thường mà muốn biết bình thường hay không thì phải hỏi hỏi câu này này theo anh chị thì nếu gia đình mình thực hiện được kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm như thế này thì gia đình mình có yên tâm không wow, theo các chị có yên tâm không yên tâm yên tâm hay rất yên tâm rất yên tâm nhưng xin hỏi các chị cái kế hoạch chi tiêu tích lũy này nó có cái gì đó nó quá cao sang xa xỉ lãng phí không hay rất bình thường thôi quá bình thường rồi là khác có đúng không ạ mình đang nói là kế hoạch này nó có gì quá gọi là xa xỉ hay không chả ai đang nói là xa xỉ các chị không ạ rất đúng nhưng nó bình thường nhưng nó giúp gia đình mình yên tâm như vậy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 nhưng có ai biết chắc chắn sáng ngày mai sách xe ra cửa rẽ trái rẽ phải gặp ai có chuyện gì không không có ai không, không. ngay ngày mai mà mình còn không chắc chắn vậy bây giờ thử hỏi các chị tôi lấy giả sử một năm có bao nhiêu ngày các chị 365 ngày Trong đó 364 ngày thời tiết rất là đẹp Nhưng có một ngày bất ngờ mưa bão ập đến Nó mang theo sấm trước dông tố và một tia sét nó đi qua nó lao xuống đây nó cắt ngang cái kế hoạch chi tiêu này mang theo hai chữ đó là rủi ro xin hỏi anh chị trên đời này có rủi ro không rủi ro có ai muốn không nhưng nó đến có báo trước không và có biết hậu quả không không hậu quả không ai biết trước có đúng không ạ mà rủi ro ở đây nó muôn hình vạn trạng các anh chị nhưng tôi chỉ muốn nói đến hai cái rủi ro lớn nhất hai rủi ro lớn nhất thứ nhất là tai nạn xin hỏi các anh chị có ai dám khẳng định chắc chắn sáng ngày mai xét ra ra cửa đang đi như này bị cái xe khác nó đâm vào sau đó ngã cái đứng dậy chủ quản đi tiếp không có không ạ ai à, biết chắc chắn mình bị như vậy không ai biết được có đúng nhỉ cũng có thể cái ngã đó phủi quẩn liên tiếp nhưng cũng có thể cái ngã đó trở thành phi công các chị biết phi công không phi công là chụp vũ đây bay trên trời còn ông này là chụp vũ đây bay là là mặt đất cách 70 phân chạy thẳng vào bệnh viện ở đây có ai chưa từng một lần ngã không chưa mở đầu gối mình ra xem có ai có sẹo không ai cũng có sẹo chẳng qua may mắn cuộc đời mình là ngã xuống nhưng chỉ để lại sẹo thôi nhưng có những người ngã xuống họ không còn cơ ok bởi vì các chị biết này tai nạn nó cũng có nhiều kiểu tai nạn nhưng tôi chỉ muốn nhắc đến một cái tai nạn rõ nhất đó chính là tai nạn giao thông thì thưa các anh chị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 ở trong đó 10 10 ngày và các anh chị biết cái phòng cấp cứu nó ra vào ra vào vào người tức là bệnh viện không còn chỗ nào nó liên tục như vậy mà chỉ có một bệnh viện việt đức rồi còn toàn quốc thì sao ok nhưng mình không thể cãi được cho nên buộc nói thế hay nói đúng hơn cứ mỗi một ngày qua đi cả nước Việt Nam cả nước Việt Nam chúng ta có 65 gia đình mất đi nguồn thu nhập chính bởi tai nạn giao thông tôi chưa nói rằng khen nhưng tai nạn giao thông chưa đáng sợ cái nguyên nhân thứ hai để mình cho là bệnh tật đó là bệnh tật theo các chị trên đời này có ai dám khẳng định cả đời mình không ốm không không không ốm mà mình nằm viện thì có tạo có thu nhập không không, nhưng chi phí có phải trả không có. đây chính là vấn đề và các anh chị có biết trong con người chúng ta này có bao nhiêu loại bệnh không thưa các anh chị theo thống kê trong ngành của chúng tôi trong con người nhỏ bé chúng ta này có hàng trăm loại bệnh khác nhau như là ung thư suy tủy suy thận suy gan Alzheimer Parkinson cô đỏ vân vân rất nhiều trong đó chỉ tính riêng ung thư rồi thì cứ mỗi một năm Việt Nam chúng ta có trên 200.000 ca ung thư mới được phát hiện các chị biết rồi thực phẩm bẩn nguồn nước ô nhiễm thậm chí không khí chúng ta thở cũng ô nhiễm có đúng không nhỉ nó dẫn đến không? Vâng. và nó cướp đi sinh mạng của 115.000 người các anh chị bố tôi đang bị ke và các anh chị cũng tưởng tượng từ năm 2015 đến bây giờ tốt rất nhiều tiền nhưng chúng tôi biết không thể cứu được đến bây giờ vẫn thế thôi và lần này có khả năng là nguy cơ rất lớn nguy cơ rất là lớn và các chị cũng thường sự đối chi phí rất là lớn bây giờ cho nằm bệnh viện 108 một mình một phòng cho nằm đúng phòng một tướng luôn ok cho nên tại sao tôi có muốn nói này nếu không có tiền ông già tôi sẽ không sống được đến ngày hôm nay và tôi biết ở đây rất nhiều các anh chị có bố mẹ và tôi tin tất cả các anh chị đều giống tôi bởi tất cả những người làm bảo hiểm đều có một thứ đó chính tình và ai cũng muốn báo hiếu hết nhưng nhớ báo hiếu không phải nói bệnh viện đâu nói thật tốc độ thành công của chúng ta hãy cố gắng làm càng nhanh hơn sự ra đi của họ thì chúng ta mới còn cơ hội còn nếu không không có cơ hội ok cố gắng được anh chị đi tiếp bệnh tật nó là như vậy đấy chỉ là bệnh ung thư thôi các chị lấy như vậy là 115.000 chia cho 365 ngày mỗi một ngày có 315 người là tử vong do ung thư các chị rất là nhiều nhưng ung thư chưa phải là đáng sợ đâu bây giờ có một căn bệnh khác với nhiều ung thư rất là nhiều các chị biết là gì không tim mạch đúng rồi đấy tim mạch bây giờ nó nhiều khủng khiếp tất cả các bệnh còn lại từ tim mạch tiểu đường đột quỵ vân vân các bệnh đó cứ mỗi một ngày qua đi nó cướp đi sinh mạng của 1.200 người nữa hay nói đúng hơn cứ mỗi một ngày qua đi Việt Nam chúng ta có khoảng 1.500 người tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn bởi tất cả các loại tai nạn và bệnh tật các chị thấy con số đáng sợ không vậy xin hỏi các chị nếu một trong hai vấn đề này nguyên nhân này xảy ra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 vậy khi thu nhập của người trụ cột là bằng không thì xin hỏi các chị cái khoản 20 triệu này có còn không và thế nào ạ sẽ xóa sổ và khi 20 triệu này không còn thì cái 10 triệu cung cấp hàng tháng của gia đình có còn không cũng sẽ xóa sổ và lúc này quỹ trách nhiệm còn thực hiện được nữa không không thực hiện được nữa ăn còn không đủ thì lo gì đến lo cho tương lai của con không vậy thì lúc này cái quỹ giáo dục này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 này liệu có cá nhân nào tổ chức nào đứng ra để đảm bảo lo cho toàn bộ tương lai cuộc sống của những người này giống như người trụ cột này đang làm không? có không anh chị ok và lúc này toàn bộ cái gánh nặng tài chính các bạn đè vai người còn lại không ok người này lúc này vất vả không để cho các tôi được hỏi các chị một câu hỏi các chị được không ạ xin lỗi các anh bây giờ đương nhiên ông xã các anh chị đang ngoan. nhưng nếu giả sử một ngày nào đó mà sinh hư bạn bè rủ dê và ông ấy nghiện lô đề cờ bạc bóng bánh có bao nhiêu tài sản trong gia đình bán hết bố mẹ cho bán hết nhà cửa bán hết đẩy mẹ con ra đường bao nhiêu người ghét ai sợ ghét các chị vui lòng đừng có nói là ai ghét hành động <laughs> ok các, các chị cứ giơ tay lên để tôi muốn cảnh báo các anh một chút các anh quay sang nhìn xem các bài có thích không để rồi có làm không tôi hỏi thật các chị cong như này thích hơn hay thẳng thích hơn ok đó vậy bao nhiêu người muốn bỏ bỏ luôn bỏ luôn bỏ hết thấy chưa các anh có công nhận với tôi phụ nữ lấy chồng để rửa dẫm dựa không được giận dạ, luôn có đúng không nhỉ cho nên người ta mới bảo rồi lấy vợ ký vào cái giấy kết hôn nó gọi là giấy tạm trú không cho họ dựa được và họ dẫm ngay mà phụ nữ rất rất là dã man dã man ở chỗ anh em mình đi làm có bao nhiêu tiền móc sạch bao nhiêu anh không nhận điều này ok mà khổ nỗi mọc hết cả ngày mọc cả đêm nữa mà chỉ có một cái lỗi thôi dẫm luôn thế mới đau thế đau không có không đau dần đều nhưng thôi tôi nói vui thôi các em đừng có lo người ta bảo con này này phụ nữ họ nói thế nhưng họ không làm thế được chưa đấy vì vậy nên đừng lo bởi nó, nó có một câu tào tháo nói mà phàm muốn làm những việc đại sự thế để hỏi vợ vợ nói sao cứ làm ngược lại có nghĩa là các bà luôn luôn xuống chúng ta làm ngược lại cho nên là nói là bỏ nhưng thực tế là không bỏ và rất là yêu bằng chứng là có rất nhiều chị vâng chồng đánh tẩn suốt ngày không đi kiếm tiền mình vừa đi kiếm tiền về nhá nó vừa đấm đá thẳng tay đánh đầu các kiểu luôn nhưng mà có bỏ đâu vẫn yêu mà đúng nhỉ đúng. rồi bây giờ tôi nói vui thôi nói đùa thôi nhưng xin hỏi các chị nếu giả sử các chị chưa bỏ mà các chị khuyên can cùng với gia đình nữa vận động khuyên can và cái anh đấy anh ấy tỉnh ngộ lại anh ấy quay về anh chín thu làm ăn thì theo các chị có cơ hội lại không có có đúng nhỉ bởi vì đàn ông ấy các chị biết là nó bảo chỉ là đứa trẻ nhiều tuổi thôi mà nhiều tuổi chẳng qua các chị chỉ khuyên cái ngọn cái lại quay về luôn chứ đừng lo đừng vội bỏ trẻ con nhiều tuổi đúng rồi đấy ok đấy nhìn mặt kia biết ngay là ông xã rất là bình thường cứ nhìn chị em mà mặt sáng quắc lên vào lúc nào cứ lớn là quả đấy là ngon rồi rồi bây giờ quay trở lại rõ ràng cái sự công nhận với tôi vẫn có cơ hội lại nhưng mà trong người chúng ta vẫn bực bội giận dỗi mà thời gian sau mới hết được có đúng không nhỉ nhưng có một cách bạc khác tôi gọi đó là cách bạc cuộc đời đó là cái người trụ cột này này lấy toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của mình đánh cách bạc với chính sức khỏe của mình như tôi nói đấy các chị công nhận với tôi theo các chị nếu tôi vẫn khỏe mạnh như này vẫn đi làm như này gia đình tôi yên tâm không yên tâm yên tâm nhưng bởi vì tôi không biết ngày mai sẽ diễn ra như nào nếu như trên đường đi như này bị cái xe khác nó đâm dầm một phát mà không may nó dẫn đến đó là tôi bị tử vong hoặc tan phế rồi thì theo các anh chị lúc này tôi còn cơ hội lại không không không những không còn cơ hội lại mà có bao nhiêu tài sản gia đình cứ lộn đó ra đi bởi người Việt Nam người ta có câu là còn nước tí còn ta còn tát tát cạn rồi có không giữ được gì hết có đúng các anh chị đúng. ok nhưng hậu quả để lại là gì là những cái đứa trẻ này này cái gánh nặng tài chính đè lên vai người vợ bố mẹ già không ai chăm sóc tương lai những đứa con cũng không được đảm bảo các chị đồng ý tôi không ạ và khi nó không được ăn học đàng hoàng nó phải ra đời sớm hơn và nó lao động chân tay thì theo các chị trong cái môi trường như vậy nó có dễ bị dụ dỗ lôi kéo không mà dụ dỗ lôi kéo không chỉ học cuộc đời đó mà hỏng cả cái xã hội này thưa các anh chị ở đây tôi muốn hỏi các anh chị một câu đã có ai đi ra nước ngoài chưa cảm ơn các anh chị các anh chị đi ra nước ngoài các anh chị có phát hiện ra điều gì khác biệt so với việt nam không nước ngoài là không hề có công an không nước nào nhiều công an như việt nam mà công an sinh ra làm gì là để chấn áp tội phạm không phải là bộ đội nhé bộ đội là bảo vệ an ninh quốc gia còn mấy ông này chấn áp tội phạm chẳng qua là sinh ra nhiều những đứa nó gặp với tội phạm rồi Thế chỉ biết ví dụ như Thụy Sĩ hay ví dụ như Hà Lan Bây giờ nó phá nhà tù đi Các chị luôn chậm Đấy là vấn đề Mà các chị công nhận với tôi Công an nhiều Thì chi có nhiều không? chứ nhiều thì đất nước làm sao mà giàu được có đúng không nhỉ ok đây chính là vấn đề tất cả các hệ lụy từ đây vậy cho phép tôi được hỏi giữa cái bạc lô đề cờ bạc và cái bạc cuộc đời cái bạc nào nguy hiểm hơn cuộc đời cái bạc cuộc đời sẽ nguy hiểm hơn có đúng không nhỉ nhưng mà cái việc lô đề cờ bạc có cơ hội lại mà các thành phần khét thậm chí có luật truy tố và hình sự có đúng không nhỉ nhưng mà cái mặt cuộc đời này thì đáng cái gì không thể nhớ vào máu được câu đấy chỉ dành cho những kẻ vô trách nhiệm mà thôi có đúng không nhỉ còn khách hàng của tôi là toàn những người mà tôi gặp là toàn những người là xáo láng không có trách nhiệm yêu thương gia đình có cái biết hy sinh ok phải có cách của nó chửi có bài đấy tôi có những bài chửi kinh điển đấy chính là cách các chị thông chậm, ok vậy thì rõ ràng cái bạc cuộc đời nguy hiểm hơn vậy thì bây giờ tôi mới hỏi nếu bây giờ bất ngờ mà đôi tay gãy xuống gia đình mình có phương án nào để đảm bảo toàn bộ tương lai cuộc sống như ngày chưa có chưa chưa chưa và thưa anh chị đây mới chính là lý do tại sao ngày hôm nay tôi với vai trò người tư vấn bảo hiểm tôi đến với gia đình anh chị là muốn chia sẻ muốn trò chuyện muốn bàn bạc và muốn khuyên anh chị không nên đánh cái canh bạc cuộc đời này mà ngay từ lúc này khi đôi tay còn đang khỏe hãy dựng thêm một đôi trụ nữa đây các chị thấy khi tôi chưa dựng đôi trụ này lên ngôi nhà này mong may không nhưng bây giờ dựng lên các chị thấy nó chắc hơn không nhưng mà vấn đề là đôi trụ này thực sự giúp gì cho gia đình này khi bất ngờ đôi này rơi xuống có đúng không anh chị ok vậy tôi sẽ gợi ý cho gia đình này một cái giải pháp như sau năm nay anh là 30 tuổi một cái sản phẩm UL bảo vệ 99 tuổi số tiền bảo hiểm là 1 tỷ một cái tai nạn 500 triệu một cái bệnh hiểm nghèo 500 triệu sự y tế 500 ca trên ngày các chị có phát hiện ra điều gì không nhớ nhá bán nguồn sản phẩm các chị không phải bán bằng cái ấy đâu bán bằng cái bảng các bạn đâu nên vẽ như này này đúng không vẽ ra sản phẩm chính trước thứ tự thiết kế sản phẩm chính sản phẩm tai nạn sản phẩm bảo hiểm nghèo và cuối cùng là y tế nhưng đưa số tiền này ra đừng đưa phí các chị đưa phí ra mất đi luôn bởi vì khách hàng sẽ không muốn các chị đưa phí một phát là người ta đang nghĩ bị mất đi cái gì đấy thì nó đóng não luôn các chị hiểu không ạ? Ok Rồi, bây giờ các chị nhìn tôi trình bày Lát nữa tôi sẽ để lại cái này Sau đó các chị chụp lại và đề mẫu để tập Các chị nhung nhận Ok Với cái giải pháp này Thì gia đình mình sẽ được hưởng những quyền lợi như sau Đưa một cái đường này xuống cái này là chia sẻ quyền lợi cái này là cho trách nhiệm thôi các chị nhung nhở thứ nhất các chị nhớ này thiết kế thì xuôi nhưng trình bày thì ngược, ngược. bởi vì sao cái y tế cái ốm đau hàng ngày nó dễ xảy ra người ta thích nghe hơn các chị nhung nhở cứ mỗi một ngày nằm viện sẽ được chi trả lá 500 nghìn ngày năm ngày nào trả ngày đó tối đa chi trả có thể lên tới một nghìn ngày cho cả cái em đồng này bên cạnh đó nếu phải phẫu thuật sẽ được gấp 3 lần tức là được một triệu rưỡi còn nếu như mà tại phẫu thì sẽ cao hơn hay là ví dụ như nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt thì gấp đôi cứ mỗi ngày nằm viện sẽ được là một triệu tối đa là 30 ngày các chị nhung chưa như vậy 500 triệu nhân nghìn ngày tối đa là bao nhiêu 500 triệu ok cái quỹ y tế cái thứ hai nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo nếu ở giai đoạn sớm sẽ được chi trả theo tỷ lệ còn nếu là giai đoạn cuối thì sẽ là 100% tức là 500 triệu và tai nạn nếu tử vong do tai nạn thì sẽ có 3 trường hợp tử vong do tai nạn thường sẽ là 100% tức là 500 triệu tử vong do tai nạn đặc biệt sẽ là một tỷ tử vong khi đi máy bay sẽ là tỷ rưỡi hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bỏng độ ba diện rộng thì sẽ được chi trả là 500 triệu hay là thương tật bộ phận vĩnh viễn tức là cột tính từ đốt ngón tay trở đi thì chi trả theo bảng tỷ lệ hay ví dụ như thương tật tạm thời gãy cống tính từ đốt ngón tay trở đi thì sẽ chi trả theo bảng tỷ lệ và cứ mỗi nằm viện thì thêm 100 nghìn ok tối đa chi trả của quyền lợi tai nạn này có thể lên tới 1,5 tỷ và đương nhiên khi đã là tử vong do tai nạn thì sản phẩm chính này sẽ đền tối thiểu là 1 tỷ tối thiểu 1 tỷ hoặc giá trị tham khảo số nào lớn hơn ok nhưng mà nếu có công ty mà có quyền lợi tăng thêm thì các chị ghi nó là 2 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi tùy các chị nhưng tôi cứ cho tối thiểu nó là 1 tỷ đi như vậy sẽ bằng bao nhiêu ạ 3 tỷ rưỡi 3,5 tỷ và xin hỏi anh chị anh chị có biết 3,5 tỷ là tiền gì không đây chính là trị giá mà đôi trụ tôi đã dựng cho gia đình này anh chị hiểu không ạ đây mới gọi là chiếc đèn trường hợp này là tối đa của mọi tối đa có nghĩa là gì là người này không ai mắc phải hiểm nghèo các chị nhung trọng Phòng nằm điều trị mãi một nghìn ngày không khỏi Xong mang sang Singapore mà không bay rơi máy bay <laughs> Em có nhận lúc nãy chết đẹp, còn đây vẫn cực đẹp Rồi bây giờ quay ngược trở lại Khách hàng họ thừa để biết Nhưng bây giờ các chị Đây là tối đa ừ, ừ, ừ. Nhưng mình tối thiểu đi Ở đây có những quyền lợi chỉ khi nào xảy ra rủi ro phải được chi trả tôi lấy ví dụ nếu không may mà bị ốm thì cái sản phẩm y tế này mới trả và chúng ta phải lấy tiền này trả cho bệnh viện để chữa bệnh cứu mình thay vì mình phải mang tiền nhà ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái quỹ dự trữ tài chính mà mình đã tích lũy các chị đồng ý không ạ và tôi sẽ không tính nữa các cái này sang bên được chưa cái thứ hai bệnh hiểm nghèo cũng vậy mắc bệnh hiểm nghèo tôi đưa trả lấy tiền này trả cho bệnh viện chữa bệnh cứu mình tôi cũng khác sang một bên không tính được chưa tai nạn không phải lúc nào đi máy bay như đang đi bình thường này hay là ở nhà đi trượt cái cầu cầu thang hay là ra hai bít bị rơi phát vào đầu có đúng không nhỉ đấy là tai nạn thường đấy chứ mà nếu tai nạn thường thì sẽ không phải là để một tỷ rưỡi không phải là một tỷ rưỡi mà là 500 triệu kể cả là tán thuế ok và đương nhiên cái sản phẩm chính này sẽ đây là một tỷ như vậy tổng ở đây sẽ là 1,5 tỷ đấy là tối và trong trường hợp này người còn lại thông minh không tiêu mang toàn bộ số tiền đấy đi đầu tư kinh doanh và gửi ngân hàng tôi lấy giả sử với mức lãi suất là 10% một năm nhớ này đầu tư kinh doanh và gửi vậy thì nó tạo ra 10 phần trăm 10 phần trăm bằng bao nhiêu các anh chị 150 triệu tiền này là tiền gì lãi của một năm chia cho 12 tháng thì 4 tháng có bao nhiêu 12 triệu 12,5 triệu trên một tháng có đúng không nhỉ vậy xin hỏi các chị cái 12,5 triệu một tháng này có đủ cung cấp cho quỹ trách nhiệm và hai quỹ giáo dục của hai đứa con này không có đủ không anh chị đủ đủ nhưng mà cái 1,5 tỷ này còn hay mất còn nó vẫn còn nguyên nó sẽ bù vào vấn đề trượt giá và lo cho tương lai người còn lại có đúng các chị vậy xin hỏi các chị một câu nếu gia đình này mà được sở hữu một cái giải pháp như này thì các chị thấy gia đình này yên tâm không yên tâm yên tâm hay quá yên tâm quá yên tâm ok nhưng các chị biết không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 giống như bảo hiểm xã hội đến năm 60 tuổi nghỉ hưu thì sẽ được cung cấp một khoản và vì nó là trụ đủ lớn rồi chủ động hạ đôi tay xuống nó sẽ cung cấp một khoản loại lương hưu và các chị biết không cái lương hưu được nhận suốt đời nhận thì khi nào già quá rồi mà về với tổ tiên thì vẫn còn để lại một khối tài sản cực lớn để thừa kế cho con cái vẫn để lại khối tài sản để thừa kế tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh cái khối tài sản được thực kế này nó không chỉ đơn giản là tiền đâu mà còn dạy con có hiếu nữa các chị có đồng ý với tôi tất cả tài sản của bố mẹ có thể là của con cái không nhưng tài sản của con cái có phải của bố mẹ không không không có đúng không nhỉ vậy xin hỏi các chị một câu nữa nếu mà người sống nhiều tuổi mà có tiền các bạn sống gì sống thọ sống thọ nhưng mà người sống nhiều tuổi mà không có tiền phụ thuộc con cái gọi sống gì sống dai vậy chúng ta thích sống thọ hay sống dai ok nói rồi bây giờ tôi lấy giả sử này nếu sau này chúng ta không có tiền chúng ta già rồi chúng ta ốm đau nằm lê lết đây theo các chị con cái nó có chăm sóc không các chị cứ bình đi có chăm nhưng thưa các anh chị tôi kiểm chứng ngay các chị sẽ phát hiện thế này bây vâng, giờ xin hỏi các chị nếu bây giờ con cái các chị mà ốm các chị có vứt toàn bộ đi để chăm sóc không nhưng bố mẹ mà ốm các chị có vứt hết không hay chỉ ghé thăm thôi ok vậy thì sao mình nói được bên cạnh đó các chị đồng ý với tôi con trai với con dâu con gái với con rẻ không bên cạnh đó là phụ thuộc vào khả năng tài chính không vậy nếu ốm đau nằm lên lết ở đây đại đa số sẽ chăm nhưng không tránh khỏi đâu đó có trường hợp Nhớ lại, ông ơi xong già rồi chết quách tôi đi ông sống cho người khác khổ Có không? Vậy theo cái chuyện lúc này hàng xóm nhìn vào tôi bảo sao? Bất hiếu Chửi con bất hiếu hay người ta không chửi con bất hiếu Mà ta bảo là già rồi chết đến nơi rồi không biết dạy con Vậy chết có nhắm mắt không? Có đúng không cả? Nhưng nếu lúc bấy giờ mà vẫn còn một tỷ rưỡi nằm ở đây con cái bất hiếu có vấn đề gì không? Không, vấn đề gì hết đúng không nhỉ? lúc này hàng xóm đến là dạ, bảo sao chị ơi tôi chị ra đằng kia đây là bố tôi để tôi chăm sóc và cái thái độ nó thay đổi không vâng, trước có chửi bố đó còn bây giờ nó lại bố ơi sau nay bố ăn gì ăn nhiều thì ăn càng nhiều đi càng nhiều mà đi càng nhiều thì càng thơm còn đúng không nhỉ kể tôi nói rất thật trong xã hội có đấy như vậy các chị có đồng ý với tôi tiền không phải là tất cả nhưng cuộc sống sẽ vô cùng vất vả nếu không có tiền không và sức mạnh lớn nhất của người già chính là tiền các chị có tin không <laughs> đấy là lý do và tại sao tôi có nguyên tắc có hai đứa cái cho tôi xác định rất rõ ràng sau này đứa nào đến tán con tôi tôi không quan tâm mày mua bảo hiểm chưa <laughs> bởi vì tôi đã phát hiện ra một điều tất cả những người nuôi bảo hiểm mà một cách tự nguyện và đặc biệt là đang độc thân mà đã mua rồi thì thằng đấy nhất phát có trách nhiệm đấy là cái điểm đầu tiên cái đã dạ. không mua bảo hiểm biến tôi nói rất rõ ràng cái thứ hai tài sản của tôi tạo ra không bao giờ cho mà chỉ là cho mượn rồi anh chị đồng ý không ạ bởi vì sao bây giờ chúng nó yêu nhau lao ở nhau rất là nhanh sau đó cho nó phát bắt đầu ở mấy ôm xong rồi nó lại chia tay chia tay chia nó đổ mình luôn khôn lắm các chị hiểu chưa và lao động cật lực mới có được không phải là tự nhiên quan điểm này được không anh chị được. cho mượn thôi còn mày làm đi tao đầu tư cho mày ăn học thoải mái còn bao giờ tao già đi nếu mày có hiếu thì cho mày không tao làm từ thiện bởi vì tôi rất thích làm từ thiện năm nào cũng làm vài cái ok đấy chính là cách nó quay ngược trở lại đấy rõ ràng các chị quan hệ với tôi thái độ sẽ khác nào vậy bây giờ xin hỏi các chị một câu qua những gì tôi vừa mới chia sẻ và phân tích về cái giá trị của đôi trụ này ý nghĩa của đôi trụ này như vậy thì các chị thấy rằng cái khoản 20 triệu này nó có quá lớn quá ảnh hưởng cuộc sống gia đình hay không có quá không quá hay không cái chị biết ngay hiện nay bản gia đình mình có thu nhập 25 triệu một tháng không nhân với 12 tháng thì có phải còn 300 triệu không bình thường tôi chưa đến được cho anh đội trụ này anh vẫn kiếm được số tiền này có đúng không ạ nhưng anh vẫn đầu tư vẫn kinh doanh vẫn chi tiêu vẫn hết không có đội trụ này và vẫn anh kết nạp cuộc đời không nhưng bây giờ tôi đến tôi dựng cho anh đôi chủ này anh còn kiếm được số tiền được không có vẫn vâng thế chỉ có điều thay vì tiêu hết trong cách cũ tôi chỉ khuyên anh trích từ 300 triệu này ra có 20 triệu chiếm bao nhiêu phần trăm chưa đến 7 phần trăm 37 21 với em chưa đến 7 vậy tôi sẽ khuyên bạn giữ lại 93 phần trăm tức là phần lớn tiêu trong cách cũ còn lại 7 phần trăm chuyển qua bảo hiểm hay nói đúng hơn với vai trò người tư vấn bảo hiểm tôi đến với gia đình anh không phải khuyên anh tiêu tiền đi mà là khuyên anh cơ cấu lại cái thu nhập của mình để đảm bảo toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của mình và đây cũng chính là cách mà những người sống có trách nhiệm yêu thương gia đình vô bờ bến họ lựa chọn để bảo vệ gia đình họ vậy cho phép tôi được hỏi một câu bao nhiêu trong số các chị đang ngồi đây cũng là những người vô cùng yêu gia đình mình rồi Ok Bao nhiêu trong số các chị ở đây Sống cực kỳ có trách nhiệm Và cho dù vất vả mấy cũng muốn giành được tốt đẹp nhất cho gia đình mình Ok Vậy bao nhiêu trong số các chị thấy rằng Gia đình mình không thể không có đối trụ này Rồi Ok Nó giả thế rồi Có khó không anh chị? khó dễ dễ dễ quá dễ tôi hỏi thật các anh chị nếu chỉ làm đúng như này thôi các chị có làm được không đấy là vấn đề không có chỉ có điều các anh chị nên luyện các anh chị nhớ cái bộ lời dẫn này của tôi mất hơn 10 năm tôi mới ra ở đó có những cái câu mà tôi nhớ ví dụ như câu mà nhé chị có được xây trên đất không các chị tin tôi đi 7 đêm tôi không ngủ <laughs> không ai trong cái cuộc đời này có cái bộ ấy cả tất cả những câu hỏi của tôi các chị biết nó đều dẫn và tôi biết chắc chắn câu trả lời đâu thèm nói đến bảo hiểm đâu nhưng các chị nhớ với các anh chị các chị nghe tôi nói rất thích nhưng để các chị nói được nó cần có thời gian các chị nhung chậm nó cần có thời gian cho nên tôi rất là mong muốn các anh chị lần luyện bởi vì lát nữa đến phần sau các anh chị sẽ lại được nghe tôi nói lại lần nữa để các anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ trơn hơn nó sẽ dễ hơn bởi vì tôi vừa nói tôi vừa phân tích các anh chị nhung chậm ok chỉ có điều nói rất thẳng các anh chị chỉ bằng ba cái vẽ này nó tạo ra trận sự khuê ngày này đấy tôi không có làm gì cả bởi ờ, từ trước nay các anh chị chưa nhìn thấy tôi tư vấn nhưng có một người ở trên facebook của tôi tôi nhớ là tôi vẫn để lại tôi xóa đó là hai bạn nhà báo đến cơ quan tôi ngồi định vật vào các thứ sau đó là ngồi tôi tư vấn cho và cái bạn đấy là một bạn học trò của tôi bạn đọc livestream lại toàn bộ các chị về chịu khó nghe lại các chị xem đố các chị thấy sai một từ nào thì trong facebook của tôi có em nghe rồi bây, bây giờ phải chịu khó tiếng bé thì rất đơn giản bởi bạn ngồi xa bởi vì tôi ngồi tôi tư vấn với khách hàng làm sao bạn ngồi ngay trước mặt nhưng bạn ngồi bạn live stream đại nhưng các chị ghé gắn cái tai nghe thì nghe rất rõ các chị thấy không? ok rồi các chị ai muốn chụp chụp luôn đi à, trước khi các chị chụp tôi xin lưu ý mấy vấn đề này trong chốt vấn đề chốt này các chị nhớ toàn bộ cái phần này các chị nhớ cái cung bậc cái cung bậc cái tư duy logic của cái bài này là mình định vị gia đình khách hàng này mình quy trách nhiệm này xong mình đẩy lên cái cao trào của nó chính là cái trách nhiệm chi tiết cụ thể đúng không và cái nguy cơ có thể xảy ra và nguy cơ xảy ra này nó mới ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình này cho nên nó mới cần cái giải pháp này và cái giải pháp này không chỉ là đền bù về mặt tài chính mà còn cả về tinh thần về giáo dục tức là cái cao trào của nó đẩy lên các chị công nhận với tôi toàn bộ đây tôi toàn đẩy những người đến đây đâu đẩy lên đẩy lên sau đó đến đây bắt là cắm xuống này cắm xuống người ta vẫn cần giải pháp này cho nên các chị biết là cái bài nó có một sự logic nó có một cái tư duy như vậy thì các chị trong quá trình mình làm thì mình phải hiểu đặc biệt các chị nhớ cái đoạn chốt mà tôi xuống tiền này, này các chị công nhận nha cái sản chính trước này sản phẩm tai nạn này bệnh hiểm nghèo y tế trình bày ngược lại nhưng các chị nhớ không đưa tiền ra đúng không ạ và đến lúc tôi trình bày xong toàn bộ quyền lợi thì nói đến tiền một cái thì các chị nhìn thấy cái giai đoạn phá băng đầu tiền không ok đấy để sở hữu toàn bộ giải pháp này chỉ làm được việc cực kỳ đơn giản đó là dành ra 20 triệu một năm tuy nhiên khoản tiền này không phải là tiêu đi mà nếu xảy ra rủi ro sẽ chi trả ốm đau bệnh hiểm nghèo tai nạn và tật thậm chí qua đời tức là nhắc lại một lần nữa cài đặt và tư duy để cho thấy quyền lợi để đừng có so đo anh chị nhung chưa bên cạnh đó là gì nếu không xảy ra rủi ro khoản tiền này vẫn cứ đóng đều bình thường thì đến sau này đôi trụ đủ lớn để hạ đôi tay xuống để nhận lương hưu lương hưu này nhận suốt đời nhận đến khi nào già rồi còn để lại thừa kế thừa kế xong dẫn dắt một số vấn đề liên quan đến thừa kế anh chị nhung chưa đấy sau qua khi tôi phân tích ở đây anh chị thấy số tiền này nó có quá lớn quá nhiều không đừng hỏi là quá lớn à, đừng hỏi là nó có lớn không nó có ảnh hưởng không bởi vì như vậy ảnh hưởng đương nhiên sẽ ảnh hưởng nhưng có từ quá nó sẽ khác các chị nhung chưa sau đó bắt đầu phân tích ở đây Đấy, phân tích cái này vào Đấy. anh thấy chiếm bao nhiêu phần trăm bình thường tôi đến chưa đến sân tranh như chỗ này vẫn kiếm số tiền này vẫn đầu tư vẫn hết nhưng bây giờ tôi đến anh vẫn kiếm số tiền này nhưng mà thay vì tiêu hết cái cũ bên đây trích lại cái thu nhập này để tham gia đây nhớ cài không này hay nói đúng hơn ngày hôm nay với vai trò người tư vấn bảo hiểm tôi đến với gia đình anh không phải khuyên anh tiêu tiền đi mà là khuyên anh cơ cấu lại thu nhập của mình để đảm bảo toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của mình và đây cũng chính là cách mà những người sống có trách nhiệm với yêu thương gia đình vô bờ bến họ lựa chọn để bảo vệ cho gia đình họ các chị đấy là những cái cách chốt mặc nhiên và những cách chốt rất là dồn dập. đây là cách mà những người sống có trách nhiệm và yêu thương gia đình vô bờ bến để họ lựa chọn bảo vệ gia đình họ vậy thì theo anh anh không buồn chuyện gì xảy ra trẻ em mình vô trách nhiệm à tức là mình giao trước để họ không có đường rút các chị dung chưa ok cái này khó không khó hay dễ tôi nói rất thật các anh chị tôi mà làm được tôi không tin các anh chị ngồi đây không làm được điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất các anh chị có đủ sự tự tin đủ tình yêu thương người khác hay không ở hội nếu các chị đủ cái niềm tin đó đủ cái tình yêu thương người khác tức là mình muốn giúp đỡ người khác có được cuộc sống tốt tôi tin cái chị làm được và đặc biệt cái chị đang có mặt ở đây thì tôi lại càng tin bởi gương mặt của anh chị nó rất sáng rất là phúc hậu và tôi biết các anh chị sinh ra để làm bảo hiểm không có lý do gì cũng làm vỗ tay ok